và Ngài xả bỏ báo thân này Ta nhẹ nhàng thanh thản Tự tại ra đi Được tái sanh về một cảnh giới an lành Nhưng nếu quý vị Muốn có được cái kết quả ấy Mình cần phải gieo trồng cái nhân Nền giáo lý của Đạo Phật Được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả Đức Phật đã từng tuyên bố rằng Như Lai không phải là thần linh Như Lai không phải là Thượng Đế Như Lai không có quyền năng ban phước cho ai cả như Lai chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối, là người hướng dẫn chỉ đường cho ta. Nhưng có đi hay không đi, đến hay không đến, nó còn tùy thuộc vào mỗi hành giả chúng ta. Ai cũng muốn được hạnh phúc an lạc, nhưng ta không gieo trồng cái nhân thì làm sao có được cái quả. Chúng ta rất chán ghét và sợ đau khổ nhưng chúng ta không đoạn trừ cái nhân đau khổ thì khổ đau làm sao chấm dứt được đây quý vị quý phật tử đã phát bồ đề tâm niệm phật a di đà nguyện một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường để kiến tạo cho quý vị một cảnh giới cực lạc ở tại nhân gian cũng như gieo trồng chánh nhân để ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này quý vị sẽ có cơ hội dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương tịnh độ. Hôm nay, nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Phước, con xin mạnh phép mượn đề tài Niệm Phật chuyển hóa các phiền não làm món quà Phật Pháp chúng chia sẻ cùng quý vị. Thưa quý Phật tử, hai chữ phiền não chúng ta nghe nói đến trong Phật giáo thì mình nói mình tu thì đừng có để cho cái phiền não nó thiêu đốt nó chi phối mình chữ phiền theo chữ hán đó quý vị một bên là bộ hỏa còn một bên là bộ hiệt hỏa là lửa hiệt là đầu cái người mà bị phiền á, thì giống như cái đầu của mình đang bị đốt lửa vậy đó còn cái chữ não á, là một bên là bộ bộ xuyên một bên là bộ tâm bộ xuyên có nghĩa là dao động cái tâm của mình bị dao động thì gọi là não hàng ngày tâm của chúng ta không có yên mà nó bị dao động gọi là não còn cái đầu của ta giống như lửa nó đang đốt gọi là phiền phiền não nó làm thiêu đốt tâm can nó khiến cho chúng ta bất an đau khổ cho nên căn bản của sinh tử luân hồi cũng bởi do các thứ phiền não tác động hoành hành khiến cho chúng ta tạo nghiệp sinh tử và trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường không chấm dứt được quý vị ngay bây giờ quý Phật tử đã phát Bồ đề tâm niệm Phật thì cần phải chuyển hóa các thứ phiền não. Khi nói đến phiền não, Duy Thức học đề cập đến có 6 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não. Nhưng ở đây thì con chỉ nêu lên ba món căn bản phiền não bởi vì từ nơi ba thứ căn bản phiền não cội gốc này nó sẽ phát sinh ra các thứ phiền não chi nhánh khác ba món căn bản phiền não mà con đề cập trong chủ đề ngày hôm nay đó là tham, sân và si. Ta thường gọi đó là tam độc. Tại sao tham sân si gọi là tam độc vậy? Nó độc hại lắm quý vị ơi. Nếu như sự độc hại của rồng, của rắn, rắn độc nó chỉ có thể cắn chết thân mạng của chúng ta một đời này nhưng tham độc, sân độc và si độc nó giết hại chúng ta và nó khiến cho chúng ta phải sanh tử luân hồi vô số kiếp luôn và nó làm cho đời sống hiện tại của mình trở thành cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng bởi do phiền não tham sân và si đầu tiên thì chúng ta niệm phật phải chuyển hóa phiền não tham người ta thường nói rằng tham nó giống như con ma vậy đó nó xúi dục mình có đúng vậy không quý vị không bao nhiêu mà thỏa mãn lòng tham hết càng tham muốn nhiều bao nhiêu thì con người chúng ta càng phiền não khổ đau bấy nhiêu bởi vì bao nhiêu cho đủ cho đầy đây quý vị bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm ta vui chính vì lòng tham muốn của con người vô cùng vô tận giống như cái túi không có đáy bao nhiêu cũng chẳng có thấy đầy cả cuộc đời này chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có trong hiện tại và chính lòng tham nó xúi dục nó biến mình trở thành một loài ngạ quỷ khao khát thèm thuồng tìm đủ mọi cách để vơ vét tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dùng nhưng quý vị ơi cuộc đời này hạnh phúc không phải là sự chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng mà đó là sự ban tặng cho đi đó quý vị nếu như chúng ta mở rộng cõi lòng ra luôn ban tặng niềm vui hạnh phúc cho đi những thứ mà chúng ta có thể cho được cho đi tất cả bởi vì của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị nhắm mắt xuôi tay tiền của vật chất bỏ ráo lại còn sống đây ta vẫn không thể nào giữ gìn được bao nhiêu năm ở giữa cuộc đời này quý vị đã giải nắng dầm mưa lặn hợp ở ngoài đồng đổ mồ hôi soi nước mắt có thể nói 30 năm bao nhiêu năm qua chúng ta làm hân trâu ngựa nô lệ cho ham muốn dục vọng rồi rốt cuộc được những gì ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không thôi người biết tu học Phật pháp chúng ta không ham muốn dục vọng nhiều luôn bằng lòng biết đủ với những cái mình đang có và đối với những cái mình chưa có mình không ham muốn không tham muốn tìm cầu quý vị quý vị sẽ có được một cái niềm hạnh phúc an lạc đức phật đã từng dạy đa dục vi khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi thiểu dục vô vi thân tâm tự tại đó là điều giác ngộ thứ hai trong kinh bát đại nhân giác đức phật dạy chúng ta là tham muốn nhiều đau khổ càng nhiều Nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra Ít muốn biết đủ thì thân tâm của chúng ta mới được thực tự tại Nhưng ngược lại, phàm nhân ở giữa thế gian vì tham muốn dục vọng quá nhiều Mà không biết chuyển hóa được thứ phiền não này Để cho con ma tham nó suối dục mình Nó kêu lấy đi, chiếm đoạt đi Tìm đủ mọi cách để dơ dét về phần mình đi Mình sẽ hưởng thụ được hạnh phúc nó suối đủ thứ hết cái mình nghe lời suối dục cho nên cả cuộc đời này mình cam tâm làm hân trâu ngựa nô lệ cho danh cho lợi cho tình cho tiền nhưng mà bây giờ quý vị ngồi lại ngẫm nghĩ lại coi cuộc đời có phải chăng giống như một giấc mộng vậy đó quý vị người mộng trước kẻ mộng sau chung quy đều là mộng cả người bần tiện ấy là đang trong cơn ác mộng kẻ vinh hoa chẳng qua cũng chỉ là mộng tốt lành gẫm sự đời nghĩ lại giật mình thế mới biết phù sinh là mộng ảo có những lúc khi tỉnh giấc lúc tàn canh giật mình mình lại thương mình xót xa khi sao phong gấm rủ là giờ sao tan tác như hoa giữa đồng mới ngày nào lên xe xuống nhựa vinh hiển rồi đùng một cái làm ăn thất bại trắng tay Chẳng những vậy mà còn dướng dấp nợ nần tù tội nữa quý vị Cách đây nửa tháng Có một phái đoàn Phật tử đi chiếc xe 7 chỗ thôi Mà có bốn người đi thôi Họ đi đến nơi Ăn mặc rất là sang trọng Đi chiếc xe rất là sang Nhưng mà khi vô nghe được nỗi lòng tâm sự của các vị đó mới biết Đừng nhìn vào cái cách ăn mặc ở bên ngoài Mà chúng ta lầm chết Gia đình này đến và than khóc nói rằng Sư cô ơi Bây giờ tụi con không biết làm sao để xây sở nữa Mắc nợ tới 200 tỷ lần quý vị Với một cái số tiền 200 tỷ không có thể nào xây sở được nữa rồi Bây giờ cuối cùng chỉ cầu Phật Bồ Tát gia hộ Bồ Tát với Phật cũng phải bó tay thôi 200 tỷ làm sao cứu được đây Rồi cái kể lại nói Sư cô ơi ngày xưa tụi con còn làm ăn cơ sở nhỏ thì còn có thời gian rảnh rỗi đi đến chùa đi làm từ thiện đi tu giống như quý phật tử cũng thường xuyên đi đến đạo tràng tu học phật pháp có được niềm an lạc nhưng mà khi mà làm ăn càng ngày càng phát triển cái mở rộng cơ sở giai nợ để mà mở rộng cơ sở làm ăn thì không có thời gian đi chùa và cũng không có tờ thời gian để tạo phước nữa rồi ngày qua ngày như thế cứ mãi mở mắt ra cơm áo gạo tiền lo cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền mà không biết kiếm tiền để làm gì quý vị rồi đến bây giờ nó đổ nợ đổ nần lên tới 200 tỷ luôn quý vị ơi cô chú này nói bây giờ chỉ còn nước nữa là thôi ngồi tù chứ biết làm sao bây giờ không có tiền để xây sở nữa rồi thì con mong sao toàn thể quý Phật tu tử chúng ta hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình đừng tham cầu nhiều quá kiếm tiền để làm gì nha quý vị ở đời chúng ta suy gẫm lại coi kiếm tiền để làm gì có nhiều người nói có tiền để có được đời sống vật chất đầy đủ nhưng mà nếu hụt hẳn về mặt tình cảm về mặt tinh thần thì dù có tiền cũng đau khổ dài dài mà thôi có nhiều người có tiền có bạc đó nhưng mà vẫn phiền não khổ đau do đó chưa hẳn có tiền là có hạnh phúc chỉ khi nào quý vị biết tu học Phật Pháp, biết tin sâu nhân quả, biết dừng lại những nghiệp xấu ác không làm, biết tích cực làm những điều thiện lành, biết sống hy sinh phục vụ, đời sống đó mới có ý nghĩa giá trị quý vị ơi còn quý vị suy gẫm lại coi cứ mở mắt ra lo đi kiếm tiền mà cả cuộc đời này chạy đuổi tìm kiếm nó khi có được nó rồi rồi sao nữa quý vị nó cũng chỉ là một tờ giấy bạc mà thôi chẳng lẽ suốt cuộc đời này chúng ta nô lệ cho một tờ giấy hay sao quý vị quý vị gẫm lại coi phải chăng cả cuộc đời mình cứ bị nô lệ bởi một tờ giấy khi mình mở mắt chào đời thì cuộc đời của mình liên quan đến một cái tờ giấy đó là giấy khai sinh phải không quý vị khai sinh để xác nhận rằng mình là con của ai sinh ra nơi nào tên gì nhà ngày tháng năm sinh à, nơi nơi nguyên quán của mình ở đâu để xác chứng là sự hiện hữu có mặt của mình trên cuộc đời này lúc nào thì cái tờ giấy khai sinh liên quan đến bản thân mình khi mình mở mắt chào đời lớn lên chút xíu nữa cũng liên quan đến một tờ giấy đây lớn lên chút xíu cái mình à, đi học thì liên quan đến cái một tờ giấy đó là bằng tốt nghiệp chú trọng đến cái bằng tốt nghiệp lắm làm sao để tốt nghiệp lấy được cái bằng để sau này mình nương vào cái học vị đó mà mình tìm một nghề nghiệp để mà mình nuôi sống bản thân mình phục vụ gia đình đóng góp cho đóng góp cho xã hội rồi cũng liên quan đến tờ giấy đó là bằng cấp theo quý vị lớn lên chút xíu nữa cái có vợ có chồng lại liên quan đến tờ giấy nữa đó là tờ giấy kết hôn mà có biết chăng khi ký tên vào trong tờ giấy kết hôn đó thì đó là lúc chúng ta ký tên vào để mang một bản án tù chung thân đó quý vị rồi sao nữa rồi bắt đầu có gia đình trưởng thành khôn lớn rồi phải có cuộc sống riêng của chính mình phải lo cơm áo gạo tiền mở mắt ra là lo đi kiếm tiền lại gắn liền với một tờ giấy bạc phải không quý vị mà cái tờ giấy bạc này nó lại gắn liền với mình trong suốt cả cuộc đời thiếu nó không được có người lại tuyên bố một câu bởi vì tiền là tiên là phật mà là sức bật của lò xo là thước đo của lòng người là nụ cười của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già là cái đà của danh vọng là cái lọng để che thân là cán cân của công lý ôi đồng tiền hết ý luôn rồi họ còn đưa cái giá trị đồng tiền lên cao đến độ ba ông ông tiên ông thánh ông tiền nếu ba ông này đứng lại họ tuyên bố ông tiền cao hơn đó quý vị cao đến độ che chắn cả tầm mắt của con người khiến cho con người không còn thấy cái gì cao quý bằng tiền cho nên cả cuộc đời này nô lệ cho một cái tờ giấy bạc quý vị ơi rồi đến lúc tuổi già nó lại gắn liền với tờ giấy nữa đây đó là tờ giấy bệnh đi khám bệnh chỗ này chỗ nọ cầm tờ giấy xỉu liền à bây giờ tôi 11 thứ bệnh luôn có cô phật tử cô đi khám bệnh xong cô cầm cái tờ giấy bệnh trên tay đưa đến cái kết quả chẩn đoán của cổ bệnh 11 thứ bệnh của xỉu tại bệnh viện luôn cái cổ gọi điện về chùa có nói sư cô ơi con 11 thứ bệnh cầm tờ giấy bệnh xỉu liền hốt quản thế con nói thì có gì đâu thân này chúng ta mang cái thân này thì chấp nhận cái quy luật sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người thân này là quả báo của các nghiệp là nơi hang ổ chứa nhóm của các thứ bệnh tật mình biết rõ phàm hãy có thân là có bệnh thôi rồi sau khi tiếp nhận được tờ giấy bệnh xong rồi ờ, lại tiếp nhận cái tờ giấy nơi gì nữa dạ khai tử hả chết phải không quý vị chết thì cũng phải khai tử nữa mà nó còn lại còn liên quan đến tờ giấy nữa đây chết rồi nha đưa tiễn ra đến mộ phần hay là hay là đến à, đến đài để quả thiêu á đến ngay chỗ lò thiêu nha quý vị đi trên đường lại còn tiếp tục cuộc đời mình liên quan đến cái tờ giấy tiền vàng bạc nữa chứ rải dọc đường vậy đó hỏi làm chi vậy tại sao cả cuộc đời mình mở mắt chào đời cho đến khi nhắm mắt có liên quan đến tờ giấy mà tờ giấy nó có gì đâu rải tiền vàng bạc dọc đường rồi nói một câu rằng để cho ma cũ nó đừng có ăn hiếp ma mới lót đường rải lót đường đó để cho cái người mới chết đó là ma mới này nè ma cũ đừng ăn hiếp tại vì mình rải tiền mình lót đường rồi hối lộ hương quý phật tử tại sao cả cuộc đời mình lại để nô lệ cho một cái tờ giấy vô tri vô giác như vậy suy gẫm lại đi quý vị đừng làm nô lệ cho nó chuyển hóa phiền não tham muốn dục vọng với một đời sống hằng luôn biết đủ không tham cầu nhiều quý vị cơm đau rau đỡ dạ đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương còn nếu mà quý vị không biết đủ phiền não hoài à không bao nhiêu mà đủ có nhiều vị phật tử đi đến chùa than thở nói sư cô ơi ngày xưa tôi còn trẻ tôi còn sức khỏe tôi làm có tiền có bạc tôi làm chủ của gia đình nha ai cũng trọng vọng tôi hết giờ tôi già rồi tôi không có làm gì được con cháu nó coi thường tôi sư cô nghĩ coi tôi giao hết tài sản tiền của mấy chục năm mình tạo dựng bây giờ mình lớn tuổi rồi mình nghĩ thôi mình để dưỡng già với cái tuổi xế chiều này mình lo mình niệm phật mình đi chùa mình không thả trong cái chuỗi ngày còn lại giao hết cho con cho cháu bây giờ nó thừa hưởng tài sản vậy đó mà nó không có quan tâm đến mình rồi cái các vị ở tuổi xế chiều than thở trách móc đây nghe quý vị sư cô nghĩ coi ngày xưa mình nuôi con lúc nó còn nhỏ mình mớm cho nó từng miếng ăn lừa từng miếng xương Lo cho con Nếu mà con đau thì lòng mẹ tăng tành Con ốm mẹ thức năm canh lo rầu Chùa đình khấn giái nguyện cầu Mong con hết bệnh cạo đầu ăn chay Vậy mà con nó đâu có biết được nỗi lòng của cha của mẹ Đâu có biết được tình thương và sự hy sinh đó nó khôn lớn rồi giao tài sản cho nó rồi mình ho cả 7 8 ngày nó không thèm hỏi thăm đến má làm sao vậy má có má má ho đi chở má đi bệnh viện hay đi bác sĩ khám bệnh mua thuốc uống nó không thèm hỏi gì hết mà con vợ của nó mới vừa tằng hắn có con cái nó hỏi em sao vậy em có không quý vị có phiền cái kiểu này không có là mới cười chứ gì thì cái cô phật tử của tâm sự của nói vậy đó cô nói là vợ nó mới tặng hắn có một cái nó hỏi em sao vậy em để chở em đi bệnh viện bác sĩ khám bệnh nha còn mình mình ngồi ho muốn ói ra máu luôn vậy đó mà nó chẳng hỏi thăm cái là buồn ghê không tức ghê chưa rồi thôi cũng bỏ qua đi lên bàn ăn cơm cái gì ngon nó gấp cho vợ cho con nó còn cái bà già ngồi đó nó có thèm đá động gì đến đâu cái tuổi nha tuổi thân mình xong rồi cái chuẩn bị đi đến à, khóa tu Phật thất ở tại chùa Hoàng Pháp cậu kể lại vậy đó ở nói đi tham dự khóa tu 7 ngày mà mình biết thấy nó vui mình mới dám nói mở lời nha chứ nó buồn là nó quạo nó bực bội cái gì đâu có dám mở lời mình phải biết mà tại vì sống cầu sống à, đứng cầu con thì phải đứng cạnh bên nó người ta nói cầu cạnh mà sống dựa vào con thì có lúc phải để cho nó dẫm mà rồi cái cổng mới nói vậy nè lựa cho nó đến lúc mà nó vui vẻ cái đến nói con con hai bữa nữa má đi à, tu phật thất nha con cái nó quay lại nó nói bà muốn đi đâu bà đi mắc mớ gì bà nói tôi nghe làm chi vậy nó nói cái câu vậy nó chặn ngay cổ họng mình mình nói cho nó nghe làm chi nó phải biết rồi đó là mục đích mình nói để nó cho mình một ít tiền mình đi xe nó trả lời vậy thôi tao không thèm nói luôn cái đến ngày hẹn huynh đệ đi rồi đó 5 giờ sáng xe người ta đậu ở trước cửa người ta chờ người ta bóp kèn hoài trong đây không có đồng xu sao đi rồi phải làm bộ làm bộ cái cậu mới nói làm bộ ra ngoài sau nó đi qua đi lại đi qua đi lại mà nó trong phòng nó ngủ bây giờ mà không lẽ mình kêu mình nói nữa không được rồi quýnh quán lên rồi cậu mới lấy cái thao cái gì đó cũ sáng cho một cái rầm một cái nó mở cửa ra nó nói giờ này bà quậy đó hả bà ở không rồi cái bà quậy phải không nó nói vậy cái nó đóng cửa lại nó ngủ tiếp thôi đi ra làm bộ nói bữa nay tôi chóng mặt quá tôi đi không nổi chứ có tiền đâu mà đi đến lúc tuổi già khổ vậy đó quý vị cái con mới khuyên vậy nè con mới nói cô ơi cô đừng có buồn nha tại vì cung nhìn, đừng nhìn lên cao quá cái cung nghĩ rằng tại sao cái bà đó bà bằng tuổi như mình bạn đạo như mình sao mình ta có có con hiếu thảo con nó lo lắng đầy đủ hết còn mình không được vậy cô đừng nghĩ nhìn lên cao quá làm chi cho mình buồn mình tuổi bản thân mình nhìn xuống chút xíu đi giờ này có những người bằng tuổi mình mà đâu có được ba bữa ăn trong ngày con nó lo đầy đủ đâu mà bản thân các vị đó phải đi bán từng tờ giá số đi lụm lon đi mắc móc bọc đi bắt ốc bắt hến đi hái rau để đánh đổi ba bữa ăn trong ngày còn bây giờ con nó lo cho mình ba bữa ăn khỏi đi móc bọc lụm lon bán vé số vậy mình sướng hơn ta rồi nghĩ vậy thì mình mới chuyển hóa được phiền não nơi chính mình và bằng lòng với đời sống hiện tại phải không quý vị nhìn lên ta không bằng ai nhìn xuống không ai bằng mình đó quý vị ơi hãy trân trọng với những gì mình đang có và không than trách buồn phiền ai cả cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết quý vị còn nếu mà quý vị cứ tham cầu hoài tôi chưa đủ đâu chưa được đâu tôi ráng tôi kiếm tiền để tôi xây dựng căn nhà tôi mua chiếc xe tôi có tiền có bạc rồi lúc đó tôi mới yên lòng tôi niệm phật cho mà coi nhưng mà tử thần có cho chúng ta hoàn thành những tâm nguyện đó hay không quý vị diêm dương chủ định tâm canh tử định bất lưu nhân đáo ngũ canh diêm dương đã định rằng canh ba anh phải chết không cho anh chờ hẹn nán lại đến canh năm đâu cho nên chúng ta không chờ không đợi không hẹn ngay trong đời sống hiện tại này quý vị chỉ biết tùy duyên để tiêu đi những nghiệp cũ của mình đón nhận tất cả những cảnh duyên đến với cuộc đời mình dù khổ dù vui ta tin sâu vào nhân quả dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo khi mình đã gieo cái nhân đó rồi thì mình trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả đâu quý vị vui vẻ đón nhận đi nhưng mà tiếp đừng bao giờ tiếp tục dai thêm cái nợ mới nữa trả cái nợ cũ đó nghe quý vị đừng dai thêm nợ mới nữa là được rồi tùy duyên mà sống chỉ tùy thuận các duyên nhưng không để cho các duyên nó làm chướng ngại mình thì niết bàn cực lạc có đâu xa đâu quý vị chẳng qua chúng ta không bằng lòng với đời sống hiện tại mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình là người khổ nhất trên đời chưa chắc à nha con thấy quý phật tử sung sướng lắm đó hạnh phúc lắm đó vì cái tuổi già như thế này mà quý vị vẫn còn sức khỏe đi đi đến chùa đi tới đi lui được mà không phải nhờ người dìu đỡ có những người giờ này họ nằm trên giường bại liệt sống phải nhờ người khác đi đứng rất là khó khăn còn mình có sức khỏe đi tới đi lui như thế này quá quý rồi hạnh phúc quá rồi hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc mà mình đang có trong hiện tại đó là một thứ tài sản quý báu của đời người chính là sức khỏe đó quý vị ơi vậy là quá quý rồi còn ai đang trong lúc bệnh tật bức bách thì cũng nghĩ rằng ôi cái bệnh của mình có đáng là gì đâu có nhiều người bây giờ họ mắc phải căn bệnh nan y họ còn đau khổ hơn mình nhiều bây giờ cái căn bệnh của mình sơ sài đau nhất cái đó là chuyện thường thôi đừng nói quý cụ già đau nhất nha cỡ cái thế hệ của tụi con bây giờ đi không muốn nổi nữa đó quý vị thế hệ của các cụ 70 80 bây giờ đó nha là quý lắm rồi đó con chưa chắc gì thế hệ của cỡ như con á có cái tuổi thọ bằng các vị rồi cái sau cái thế hệ của con cũng chưa chắc gì có được cái tuổi thọ bằng như con bởi vì chúng ta đang sống ở trong thời kỳ kiếp giảm đó quý vị cứ 100 năm con người giảm bớt một cái tuổi thọ do gì cái nghiệp của chúng sanh quá nhiều quá nặng cho nên cứ giảm tuổi thọ hoài sát sanh hại vật đưa đến bệnh tật chết yếu quý vị ơi bây giờ dịch bệnh lan tràn hết Vài chục năm trước đây quý vị nói đến căn bệnh ung thư thì ít nghe tới phải không còn bây giờ quý vị nghe tràn lan hết trơn toàn là mắc phải cung căn bệnh ung thư này ung thư nọ nan y không mà quý vị mà do đâu vậy là do từ nơi nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm cho nên kính khuyên toàn thể quý phật tử phát lòng ăn cha trường hết đi quý vị đừng gia nợ máu xương của chúng sanh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 nếu mà vay nợ tiền trả bằng tiền vay nợ tình trả bằng tình mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu quý phật tử với niềm chánh tính tin sâu nhân quả chúng ta không ham muốn mong cầu nhiều chuyển hóa phiền não tham muốn dục vọng đi, đi quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình và tự nói rằng tôi như vậy là quá hạnh phúc rồi và không có hạnh phúc nào hơn là có đủ duyên đi đến chùa học Phật nghe kinh Nhìn lại thì những gương mặt thân hương trong đạo tràng của chúng ta Không phải quý Phật tử chỉ đi có một đạo tràng này Mà hầu như từ Vĩnh Long qua Đồng Tháp luôn có mặt quý Phật tử phải không? Quý vị quá hạnh phúc rồi Rảnh rang trong lúc tuổi già Đến chùa tu học như thế này Có được sức khỏe tốt Đi tới đi lui được Rồi được nghe học Phật Pháp Đó là diễm phúc vô vàng rồi quý vị Đừng có tham muốn mong cầu gì nhiều nữa hết Có tiền có bạc mà không hiểu biết Phật Pháp Nô lệ cho đồng tiền Cũng là khổ đau mà thôi Còn bây giờ mình không có tiền nhiều Đi chùa nó cho ít nhưng mà có tiền để đi xe có một ít để cúng dường kết duyên vậy là quá quý rồi quý vị không có hạnh phúc nào bằng hãy bằng lòng để trân trọng đón nhận những gì mình đang có trong hiện tại thì quý vị sống hạnh phúc an vui đời sống mà không ham muốn mong cầu nhiều là đời sống an lạc đó quý vị thì mong sao toàn thể quý Phật tử đã phát lòng niệm Phật chuyển hóa phiền não tham muốn dục vọng nha chính cái lòng tham đó nó biến mình trở thành một cái loài ngạo quỷ đó quý vị ơi không bao nhiêu mà đầy cho nên suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì vậy lo ăn lo mặc chuyển áo y nếu ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì và nếu vợ đẹp con ngoan đều đủ cả vừa lòng chưa cũng chưa nữa ra vào xe ngựa lấy đâu đi nếu ngựa đã thành bày xe đã sẵn vừa ý chưa chưa nữa lo không ruộng đất khó thu chi mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu lại sợ không danh phận bị người khi tam phẩm tứ phẩm còn chê ít ngũ phẩm thất phẩm có ra gì nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng mong muốn thành vua chắc có khi thỏa lòng lên được ngôi thiên tử lại mơ ước thành tiên để sống trường kỳ tham vọng leo thang không ngừng nghỉ vô thường thoạt đến ôm hận đi thôi quý vị ơi và con xin mạng phép kể một câu chuyện quý vị nghe xong giống như khoa học giả tưởng vậy đó nhưng mà nói đến cái lòng tham của con người dù cầu được ước thấy có thỏa mãn chưa cũng chưa nữa nha có một cái chúng sanh này bị đọa vào cảnh giới địa ngục hàng ngày bị vặt dầu lò lửa núi đao rừng kiếm hành hình không một phút giây gián đoạn ở trong cảnh giới ngủ vô gián địa ngục tức là không bao giờ bị gián đoạn bởi năm thứ chúng sanh này đau khổ quá đang trong lúc đau khổ đó chúng sanh này mới nam mô a di đà phật phật ơi cứu con với cho con thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục đọa đài này cho con làm một loài ngạ quỷ chịu đói chịu khát cũng được nữa chứ ở trong cảnh giới địa ngục bức bách đau đớn quá con chịu hết nổi rồi phật ơi nhờ phát tâm sinh niệm nam mô a di đà phật chúng sanh đó thoát khỏi đường địa ngục và còn dư báo sanh làm ngạ quỷ quý vị là một cái loài quỷ đói cái nỗi khổ của loài ngạ quỷ đó là chịu đói chịu khát trăm ngàn năm không nghe đến tên cơm và nước chứ đừng nói được ăn được uống nếu mà gặp nước thì nước đó nó biến thành máu làm sao uống được nếu mà gặp cơm thì cơm đó biến thành lửa làm sao có thể ăn được do đó chúng sanh này quá đau khổ đi và nói rằng nam mô a di đà phật phật ơi cứu con thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ hống khổ này cho con làm một loài bàn xanh một con chó ghẻ cũng được nữa chứ ngạ quỷ khổ quá đi nhờ sinh niệm nam mô a di đà phật chúng sanh đó thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ và dư báo còn sót lại là một loài bàn xanh một con chó bị sầm âu ăn không ai nuôi không ai chứa hết nó đi lang thang thất thiểu đầu đường xó chợ nó đi ra những cái gian hàng ta bán chờ thật thực khách ăn xong rồi quăng những mảnh xương khô đó mà nó làm sao giành lại với mấy con chó lành lặn ngày nào cũng chịu đói chịu khát thất tha thất thiệu mà còn bị mấy con kia cắn xé máu me chảy đầy mình hết bữa đó con chó nó đi ngang qua cái chùa cái nó nhìn vô sao mà phật tử ta đi đến chùa cúng lễ quá đông cái nó nhìn vô ngay đại hùng bộ điện nó cúi đầu xuống nam mô a di đà phật cái kiếp bàn xanh kiếp chó quá nhiều đau khổ Phật ơi giúp cho con thoát khỏi cái kiếp súc sanh này cho con làm người đi dù là một cái mụ đàn bà xấu xí cũng được nữa do sinh niệm nam mô a di đà phật chúng sanh đó thoát khỏi cái kiếp chó cái sanh lại làm người nhưng mà ôi xấu đau xấu đớn xấu tệ luôn mắt thì lé mũi thì xẹp miệng thì hô nữa quý vị không ai thèm đó. chị nàng này trải qua cái tuổi đôi mươi mà không hay thèm dòm ngó đến bởi vì quá xấu đi một hôm chị ta mới đến chùa lễ phật và than thở rằng phật ơi phật gia hộ cho con cho con mang thân phận của một con người thì cho con thêm một chút xíu nhan sắc đi để con tìm được một tấm chồng gửi gắm cái thân cũng may phước sao đó gia đình có được chút tiền cho đi qua thái lan để thẩm mỹ viện thẩm mỹ viện về cái con có được chút nhan sắc kiếm được tấm chồng rồi thì khi có chồng cái sanh con sanh con xong rồi nữa đêm con khóc con đau con bệnh thì nhất là bà mẹ phải chịu đựng gian khổ nào là lo cho chồng nào là lo con nhất là những lúc con đau con bệnh con ốm như vậy thế cô nàng này cũng mới nói trời ơi tôi mà biết có chồng có con khổ như thế này ngày xưa nha tôi còn con gái tôi cạo quách cái đầu tôi vô chùa tôi tu sướng hơn ở ngoài đời chứ mà khổ dữ vậy nè ngày xưa xấu xí thì mong có được chút nhan sắc để kiếm chồng thì có được chút nhan sắc có chồng có con bắt đầu than khổ nữa khổ gì chồng khổ lo cho con phải chi mà dòng thời gian quay ngược trở lại cho tôi trở lại với cái tuổi cái thời con gái tôi vô chùa tôi tu cho coi cái tâm nguyện của cổ sao cổ nói với ông chồng chồng nói thôi không sao đâu giờ tôi cho phép cô đi tu đó để con tôi cưới vợ khác để con tôi nuôi rồi cái cho cổ đi tu cổ vô chùa cổ tu tưởng là vô trong chùa rồi sướng lắm sao vô trong chùa nè nghe quý vị thức khuya dậy sớm phải công phu công quả người ta ở ngoài đời thì làm dâu chỉ có cha mẹ chồng cao lắm là anh chồng em chồng cháu chồng dòng họ nhà chồng đi nữa nhưng mà người tu sĩ ở trong chùa rồi phải làm dâu thiên hạ làm dâu bá tánh quý vị ơi làm sao cho vừa lòng tất cả quý phật tử đi đến chùa không phải là chuyện dễ dàng rồi cái giờ người ta ngủ ngon giờ đó mình phải thức dậy để công phu rồi phải ăn chay niệm phật nè công phu bái sám công quả làm tất bật cái cô này cô mới nói trời ơi tôi tưởng vô tu lần cái là sướng khỏi làm gì ai ngờ đâu phải cực khổ như vậy thầy ơi thầy cho con đi học đi con đi đến phật học viện con học nè mai mốt con lấy cái bằng giảng sư con ra con làm giảng sư để hoằng pháp lợi sanh chứ tu mà không học giống như tu mù tâm nguyện của cô này được thầy tổ cho gửi đến một phật học viện để học học xong rồi là bù đầu học nhất là những ngày thi nha là thức sáng đêm để học bài mà còn ganh tranh điểm với nhau nữa chứ rồi cái cổ mới nói học cái kiểu này không có thời gian tu hành gì trơn rồi vô thường đến biết mình đi về đâu đây thôi nghỉ học không học nữa thầy ơi thầy gửi con đến một cái tu viện nơi cái viện chuyên tu á con vào đó con tu cho mà coi cái giờ không muốn học nữa thầy sư cô mới gửi vô trong một cái tu viện nọ nơi đây là cái chỗ chuyên tu viện chuyên tu mà vào trong đó rồi thì cũng phải theo cái thanh quy của tổ bất trượng nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực một ngày không làm một ngày không có ăn nhất là ở trong chốn tòng lâm đông người thì có công tác hết à ngày nào cũng phải có công tác hết cái sư cô này mới nói ơi tôi tưởng vô đây là chuyên tu thôi khỏi làm gì ai ngờ đâu cũng trị nhật hành đường cũng phải làm vệ sinh cũng phải nấu cơm cũng phải hương đăng thôi Phật tử ơi Phật tử nào mà quý kính tâm bảo á, Cất cho tôi một cái cốc Tôi vô đó tôi nhập thất Tôi chuyên tu cho bà coi nè nha Nghe sư cô này quyết tâm tu quá Cái quý Phật tử mới phát tâm hùng phước với nhau Cất một cái tình thất Thỉnh mời sư cô vào đó để hộ thất cho sư cô chuyên tu lúc mà có được một cái tịnh thất ngon lành rồi lại được bao nhiêu phật tử hiện nam tính nữ phát khởi tính tâm hộ trì cho mình cứ ở trong đó tu đi ở đây tụi con hộ thất cho sư cô sư cô ngồi trong tịnh thất với bốn bức tường chung quanh nói sao tôi tu giống ở tù quá vậy nè <laughs> sao tôi tu giống ở tù quá vậy nè ước gì bây giờ khỏi cần phải tu khỏi cần phải niệm gì hết khỏi cần phải niệm phật khỏi cần phải tụng kinh hỏi cần phải thăm thiền gì hết một cái dèo ở đâu tòa sen ở nơi tây phương cực lạc bay xuống rước tôi đi cho nó ngon nó ngọt khỏi cần tu mà đi về xích cô đang ngồi đó mà ảo tưởng nha thì diêm chúa đã bắn tinh qua cái răng nó đau nó nhức đi nhổ cái răng sau về cái bị làm à, kinh phong giật rồi cái chết chết xuống gặp diêm la dương cái cổ còn trách nữa chứ sao mấy ông ở đây làm ăn kiểu gì kỳ vậy ở trên nhân gian người ta muốn mời ai người ta cũng phải gửi thơ báo tin chứ mời người ta đi đám cũng phải gửi trước đó một tuần để cho người ta biết người ta chuẩn bị còn tôi đang mạnh khỏe sưng sững vậy đó tự nhiên mấy ông bắt tôi đi mà mấy ông không báo tin cho tôi diêm la dương mới đập bàn nói thôi im đi cái đồ lẻo mép kia tại sao ngươi nói rằng không có báo tin hả ngày nào ta cũng sai các vị sứ giả lên báo tin cho các ngươi không phải một mình ngươi đâu mà báo tin cho tất cả mọi người đó cô này nói tôi có thấy sứ giả nào đến báo tin cho tôi đâu Diêm La Dương mới hỏi gì chứ Cô có thấy người già chưa Nói thấy Đó là vị sứ giả thứ nhất Tôi kêu lên báo tin đó Thấy người bệnh chưa thấy Đó là vị sứ giả thứ hai Thấy người chết chưa thấy Lúc gặp người chết thì nghĩ như thế nào cái sư cô mới trả lời rằng khi thấy người khác chết lòng tôi vẫn thắng thản nhiên ai chết mặc kệ họ tôi vẫn sống bình yên mà Diêm La Dương mới nói đây là vị sứ giả thứ ba mà ta sai đến báo động cho các ngươi đó Khi thấy người khác chết trong lòng luống xót xa Chẳng phải khóc kẻ chết mà nghĩ đến phiên ta đó quý vị hàng ngày chúng ta tiếp nhận được không biết bao nhiêu điện tính của Diêm La Dương gửi đến cho mình qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhất. Mà quý vị có biết đó là điện tính Diêm La Dương báo động hay không? ông ta báo tin trước rồi ông ta sẽ đến sau trước sau sớm muộn gì ông ta cũng xuất hiện có mặt để dẫn mình đi à quý vị ơi mình đã tiếp nhận bao nhiêu điện tính của ông ta báo cho mình rồi mau mau cấp tốc đăng ký nhập cảnh tây phương cực lạc đi đừng đợi đừng chờ đến giờ phút ông ta xuất hiện rồi mới nói rằng ông ơi ông nán lại cho tôi mà Tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm Tử thần sẽ lạnh lẽo hất hàm Đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc ròng cách gì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi Mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường cũng vì lúc sống xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm tro tàn Vong hồn quanh quẩn ngột đàn tử sanh Ai ơi giác ngộ tu hành Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên Và còn hai câu này quan trọng lắm nè quý vị Diêm dương chẳng có nhận đúc tiền Muốn thoát tay ổng phải liền lo tu thôi Hai câu này quan trọng nha Diêm dương không có nhận đúc lót khói lộ đâu Muốn thoát khỏi cái tay của diêm la dương của tử thần thì chúng ta phải cấp tốc lo chuẩn bị hành trang tư lương đi quý vị sống ở đời cứ tham muốn mong cầu có được rồi cũng lo lắng sợ hãi nó mất đi nhưng tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này nó giống dĩ vô thường mà không ai giàu ba họ không ai khó ba đời đâu quý vị sự nhục vinh hạnh suy đó là lẽ thường tình đó quý vị quý phật tử biết nguyễn công trứ là một danh tiếng thời kỳ nhà nguyễn ở tại đất nước việt nam chúng ta nếu mà nói về nguyễn công trứ thì ai trong chúng ta cũng nghe tên tuổi của ông ông văn võ song toàn nếu ở trong triều á, về mặt văn chương ông có thể là một vị quan làm những việc hành chánh rất là giỏi nhưng mà nếu mà nói là tướng thì ông ra trận đánh nam dẹp bắc trăm trận trăm thắng nghe quý vị nhưng sau đó nguyễn trong công trứ bị gian hần tố cáo tức là tố gian ông tố tố giác ông mà du cáo ông quan cho ông mà ông vua ông nghe vua nghe lời xong rồi mới tước hết chức quyền danh tướng gì tước quyền ông hết và đài ông làm một cái tên lính ngục đi ra ngoài biên ải ra ngoài trận và đài ông ra đến đến tỉnh quảng ngãi ở nơi đây làm một tên lính ngục mặc đồ của tên lính tội cái vị quan mà trấn nhậm ở tỉnh quảng ngãi thấy nguyễn công trứ mới ngày nào là một danh tiếng lẫy lừng mà bây giờ không chức không quyền mà lại là một kẻ tội đồ nữa chứ lính tội nữa chứ ăn mặc như vậy thấy thương tâm quá mới thấy bộ đồ nói ông thay bộ đồ đi ông mặc bộ đồ này nguyễn công trứ cười nói làm vậy sao được làm vậy không có đúng luật lệ nha tại vì lúc trước tôi là quan là tướng nó khác còn bây giờ tôi là lính tội thì phải mặc đồ của tù binh của lính tội chứ nếu mà làm vậy ngài cũng sai mà tôi cũng sai giả lại tôi cũng muốn cách ăn mặc như thế này để cảnh tỉnh lấy mình và cảnh tỉnh thế nhân vì khi xưa tôi có danh có tiếng lúc đó tôi cũng không lấy đó làm vinh ngày hôm nay trở thành một kẻ lính tội cũng không lấy đó làm nhục mà tôi nghĩ rằng sự đời vinh nhục khó lường vinh đó rồi nhục đó được đó rồi mất đó cũng như tiếng cười pha lẫn với tiếng khóc tôi muốn mặc bộ đồ tù binh này để tự nhắc nhở lấy mình cảnh tỉnh lấy mình và cũng cảnh tỉnh thế nhân để cho mọi người nhìn thấy sự đời là thế ấy thưa quý phật tử chúng ta không có bảo đảm hoàn toàn là ngày hôm nay mình được vinh hiển giàu sang là cái phước báo đó được duy trì hoài nếu phước dù đến tận trời xanh mà quý vị hưởng hoài hưởng mãi hưởng hết rồi gió vô thường đến cũng quá thành hư vô mà thôi nếu mà hưởng không mà không chịu tạo thêm nữa thì giống như tiền mà quý vị gửi vào trong tài khoản rút ra xài không mà không gửi thêm thì nó cạn kiệt hết phước quả nó đến quý vị ơi và không ai bảo đảm rằng mình có đầy đủ phước báo hoài cho nên quý phật tử đây trong lúc giàu sang có tiền có bạc lòng ăn phát đạt cũng có chớ có cống cao ngã mạng khinh người không biết ngày mai mình sao nha hãy mở rộng cõi lòng ra đem cái phước báo mình có được ban tặng cho chúng sanh cùng hưởng tạo phước đi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 và để dành cái phước nghiệp đó đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời khi các quan gia trái chủ nợ nần trong nhiều đời nhiều kiếp bình giai đó họ tìm đến để họ đòi nợ thì mình mới có tiền công đức phước đức này mình đem ra mình trả nợ cho họ để mình đi cho ngon cho ngọt nghe quý vị còn nếu không họ lôi họ kéo họ bức bách họ giành giật khiến cho chúng ta đau đớn muốn đi mà đi không được muốn sống mà sống không yên mà muốn chết chết cũng không được nữa đó quý vị vì vậy người niệm Phật phải chuyển hóa phiền não tham muốn dục vọng và luôn sống với một đời sống giản dị bằng lòng với những gì mình đang có không tham cầu nhiều phát tâm xả thí cho đi để tạo cái phước báo cho mình sống đời an vui hạnh phúc nha quý vị người niệm phật phải chuyển hóa loại phiền não thứ hai đó là phiền não sân giận oán thù thưa quý vị khi chúng ta giận lên là phát cơn điên đó người khôn quá dại người hiền quá ngu luôn quý vị giận lên rồi cái mình tối hết à mình không còn biết cái nào phải quấy hết miễn làm sao hả cơn giận của mình thôi mà đâu biết rằng một đốm lửa sân giận nó thiêu hủy cả một khu rừng công đức một niệm lòng sân khởi lên nó mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng đó quý vị ơi nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó nếu lòng tham nó đưa mình vào trong cảnh giới của loài ngạo quỷ thì lòng sân phiền não sân này nó sẽ đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục đó quý vị địa ngục ở đâu xa ở trong cuộc sống hiện tại này ở giữa trần gian nếu chúng ta để cho lòng sân giận quán thù nó làm cho mình mê mẩn và để cho nó sai sử để rồi chúng ta bất chấp thủ đoạn tự thiêu tự đốt mình bởi vì ngọn lửa sân giận đó giận lên là không có còn biết cái gì phải quấy nữa hết có cái ông này ông mới vừa mua sắm được chiếc xe quý vị xe hơi mới tin à khoảng năm trăm mấy chục triệu ông đem về ông vui lắm mừng lắm dành dụm được bấy lâu nay mới mua sắm được một chiếc xe vừa ý như thế này cái ông mới đi à, rửa xe đang lúc xịt dồi rửa xe như vậy thì cái đứa con trai của ổng nó mới có năm sáu tuổi à nó lấy cái nguyên cái viên gạch nó lợi ngay cái cái uh, cái chiếc xe mới tinh đó, nó quẹt lên chiếc xe nó gạch lên chiếc xe không biết nó giết cái gì ổng vừa thấy nó gạch lên chiếc xe một cái rồi ổng đang cầm cái mỏ lết nè ổng bắt nhỏ để hai bàn tay ở dưới cái mỏ lết vậy đó mà ổng quấn vô tay nhỏ quấn đến nỗi bốn cái ngón tay dập nát xương hết quý vị nhỏ khóc thất thanh luôn nhưng mà lúc này ông tức quá ông giận quá chiếc xe mới tinh luôn mà nó tại vì nó nhỏ quá nó không biết nó lấy gạch mà nó vẽ lên chiếc xe như vậy còn gì chiếc xe nó chạy hết rồi cho nên ông mới lấy mỏ lết ông quết lên tay ai ngờ đâu nát bấy hết mà đưa đến bệnh viện rồi thì phải lắc lóng ra hết bởi vì nó nát bấy cái xương rồi nhỏ khóc quá chừng khóc luôn bốn ngón tay luôn quý vị rồi khi mà đưa vào trong bệnh viện cấp cứu cho nhỏ đó lúc mà ông dằn lại được cái cơn nóng giận rồi ông mới vô mới vừa mở cửa nhìn vô thấy con của mình nằm mà bốn cái ngón tay nó bị băng lại lắc hết rồi ông nhìn thấy vậy ông đau khổ quá tự mình á trách mình cái ông đâm đầu ông chạy ông chạy về nhà cái ông đá vô chiếc xe ông nói tại mày mà tao hại đời con tao ông đá vô chiếc xe sau khi ông đá vô chiếc xe thì ông đứng ông nhìn coi nhỏ nó quẹt cái gì ở trên đó mà để cho trầy ông thấy hàng chữ nó quẹt nó mới học mẫu giáo thôi mà nó tập viết chữ đó mà nó viết ba ơi con yêu ba quá trời ơi cái câu đó làm cho ổng xỉu luôn nó bày tỏ cái tình yêu thương của nó đối với ba nó ai ngờ đâu nó viết ba ơi con yêu ba quá mà ổng đâu có nhìn rõ đâu ổng quên nhỏ ổng xỉu luôn ổng đem bán chiếc xe liền ổng nói không để cho vật chất nó làm cho mình mê mẩn mà mất đi cái lương tâm nhân tính của một con người từ đó về sau ông hối hận mỗi khi ông muốn làm bất cứ điều gì muốn nói điều gì cái ông tự nói đừng để cho lòng sân giận đó chi phối mình phải bình tĩnh sáng suốt phải nhẫn nại ôn hòa mỗi khi gặp tức giận bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn tự có tâm an ở đâu cũng thấy như đang ở chùa ngược lại ở trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta thiếu đi sự bình tĩnh thiếu đi cái quyền làm chủ để cho lòng sân giận chi phối mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng luôn quý vị ơi con xin hỏi quý phật tử hàng ngày có những khi chúng ta đối duyên xúc cảnh mà gặp hoàn cảnh không vừa ý không vừa lòng có tức có giận không quý vị có sao không tôi tức muốn chết luôn vậy đó hỏi tức gì vậy hôm qua tôi đi chợ tôi mua một nải chuối một giỏ trái cây tôi để sẵn đàng hoàng trong cái giỏ nghe tôi lấy cái nón lá tôi đậy lại tôi sợ mấy đứa nhỏ nó không biết nó lấy nó ăn bữa nay tôi đem đến chùa để cúng phật sáng mình dậy thật là sớm cái lấy đôi, lấy cái giỏ mà mình mua trái cây hôm qua đó cầm cái nón lên sau cái giỏ nhẹ hiều à, mở ra nó ăn hết phân nửa rồi chuối mà nó bẻ nó hết nửa nãy rồi đem đi cúng được không quý vị lúc này là nổi sùng lên rồi nha là bắt đầu chửi rủa đứa nào mà ăn hổn ăn láo như vậy tao mà thấy được là tao móc họng rồi đủ thứ hết sân lên cái bắt đầu rủa xả tùm lum hết rồi quý vị nhưng mà chúng ta biết tin hiểu về Phật pháp và có cái năng lực tu hành đó quý vị Thế mình làm chủ lấy mình định lực năng lực của thiền định nó giúp cho chúng ta được định tĩnh bình tĩnh khi gặp những cái cảnh duyên tác động đến với mình mình bình tĩnh sáng suốt suy gẫm lại trước khi nói khi làm trước khi muốn nói điều gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình sao cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe lỗi người một trước khi nổi giận bất bình ta nên ngồi lại lắng nhìn tự tâm tự điều tự chế nhủ thầm phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay quý vị ơi đã là phàm phu ở giữa thế gian không ai hoàn hảo hết bản thân mình cũng chưa hoàn hảo đâu đừng có bắt mọi người phải làm theo ý của mình bản thân mình còn chưa làm vừa lòng mình đây quý phật tử phát tâm tu mạnh mẽ lắm nhưng mà có lúc mình còn không làm vừa lòng mình bởi vì sức khỏe nó không cho phép phải không quý vị thì ai làm vừa lòng mình đâu Thôi đi quý vị, cái gì chúng ta cũng nói thôi kệ, đừng than trách thế nhân Đừng buồn, đừng giận để băn khoăn Tình đời thế thái xưa nay vậy Thánh hiện thì ai ở trong trần đâu Phàm nhân ở giữa thế gian giận ai rồi thì nói một câu rằng Sống tôi để dạ, chết tôi mang theo Mà giận để từ ngày này qua ngày nọ Mà để từ kiếp này qua kiếp khác nữa Quý vị nghĩ coi, cái người đó khôn hay ngu vậy? nội giận ai đó mà mình ăn không ngon ngủ không yên chỉ cần một đêm mà không xả ra là chịu đựng hết nổi rồi có đâu mà để từ ngày này qua tháng nọ từ năm nọ cho đến năm kia còn kiếp này qua kiếp nọ để quan quan tương báo gặp nhau để trả thù báo quán gieo rắc phiền não tai ương cho nhau không có lợi ích gì Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù Đời này không thể được Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu đó quý vị ai đối với chúng ta như thế nào nha quý vị quán như là nhân quả không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên đâu để nhân quả phán xử đi ai đối với ta như thế nào người ta bất nhân với mình ta sống có nhân với họ người ta bất nghĩa với mình ta sống có nghĩa với họ vì sao vậy không lẽ mình ngu sao không có ngu đâu người đó là người trí đó quý vị vì người trí mới tin hiểu một cách sâu sắc về nhân quả Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó Thì ta đâu dạy gì Gieo đất tai ương hoạn quả cho người Để rồi chính bản thân mình chịu quả báo khổ đau sao Ai đối với ta xấu dở gì đó ta tin vào nhân quả không buồn không giận không trách xem như chúng ta trả cho xong món nợ đời và không phải thấy người đó là tác nhân làm mình đau khổ mà phải quán rằng người đó là một bậc ân nhân đang giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng đó quý vị quán niệm như vậy thì quý vị mới có đủ nhẫn nại để vượt qua có đủ cái sự bình tĩnh sáng suốt để làm chủ lấy mình mà không tiếp tục gây tạo tội và nghiệp nữa nha quý vị nhiều khi ở trong nghịch cảnh cái chúng ta không làm chủ lấy mình sân giận quý vị ơi mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chứ thậm chí một cái chuyện nhỏ thôi con nói ví dụ nha có cái bà hai đó bà mới vừa sắm được một chiếc một cái áo tràng đẹp bằng siêu đài loan thôi bà hai bà thích lắm bà mặc đi tới chùa ngay cái ngày khóa tu bà đi vô bà để đảo qua đảo lại giống như biểu diễn thời trang cho mọi người thấy khen mà không ai để ý hết xui không ai để ý hết cái bà hai đi vô toilet máng cái áo tràng ngoài đi ra mất tiêu cái bà hai bà tức nha bà nói đi chùa mà còn tham nha bà đi tìm từng người từng người coi ai mặc cái áo mà thí dụ người ta lấy rồi người ta ngu người ta mặc cho bà thấy sao phải không quý vị sao bà hai bà nghĩ đơn giản vậy đó bà đi tìm tìm đâu thấy đâu cái bà tức ai cũng có áo tràng ngồi trong còn mình không có áo tràng mặc áo ngắn mình ra cái góc đó mình ngồi bà tức lắm bà nói thôi đi về không tu nữa rồi cái bà đi về về cái ông hai ông hỏi gì chứ ủa sao bữa nay bà đi về sớm vậy thôi ông câm cái mỏ ông lợi đi sao ông đàn ông mà nhiều chuyện quá vậy phải tức quá bực quá rồi giờ ông hỏi có một câu vậy là kêu ông câm cái mỏ lợi sao đàn ông mà nhiều chuyện quá vậy rồi cái ông nói tôi nói có một câu à, bà làm gì bà nói bộ đề gai vậy rồi cái bà hai vô trong phòng đóng cửa lại nằm trên giường mà lăn mà lộn nha tức quá đi nghi hồi nãy mình đi vô nhà vệ sinh mình gặp ai vậy ta ngồi đó mà nằm đó mà tưởng nha tưởng mình gặp cái người đó không lẽ cái bà đó bà lấy của mình bắt đầu suy diễn ra đủ thứ nghi ngờ đủ thứ hết rồi ôm cái áo tràng đó mà đâu nằm yên đâu nằm ở trong phòng máy lạnh giường niệm kim đan mà lăn mà lộn nhớ cái áo tràng bà hai đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó quý vị lúc này là địa ngục giường sắt đó nghe không phải địa ngục giường sắt mắc gì nằm trên giường niệm kim đan mà lăn lộn phải không quý vị rồi hôm ngày đó cũng là cái ngày khảo đảo mà hay thằng cháu nội ở ngoài sân nó không đá banh nó đá banh trong nhà nó suốt một quả banh vô cái ngay cái cửa phòng của bà hai một cái rầm đang tức giận nữa bà mở cửa ra thấy nó đang đá banh bà nắm đầu nhỏ bà đánh tơi tả con dâu của bà hai thấy đánh con mình nóng ruột nhào vô can bà hai quến cho một cây luôn thế nó tức quá nó nói má làm gì dữ vậy nó nhỏ nó lỡ thôi mà, mà tại sao má làm gì dữ vậy má tu cái gì má giữ má giữ như là quỷ vậy đó rồi một câu nói của đứa con dâu nó nói mình tu mà giữ như quỷ cái bà hai nhảy đông đỏng lên bà hai nói bà con ơi lại đây coi con dâu nó chửi tôi nè bà con cô bác ơi bà hai khóc vừa khóc vừa la in ỏi bà hai lại tiếp tục đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục nữa đó quý vị nhưng mà lúc này nó đổi hướng địa ngục rồi không phải là địa ngục giường sắt mà đó là địa ngục chảo dầu sôi nếu không phải là chảo dầu sôi mắc cái gì bà hai nhảy cà tưng phải không quý vị nhảy cà tưng la làng vậy đó rồi cái bà hai lời qua tiếng lại với đứa con dâu nó cũng đâu có vừa đâu nó đâu có nhịn đâu nói qua nói lại xong bà hai giận quá vô trong phòng đóng cửa nằm luôn nguyên ngày đó bỏ ăn rồi cái ấm ức vừa cái áo tràng vừa đứa con dâu nó nói mình tu mà giữ như quỷ nữa bà hai ấm ức cái đó ôm cái đó hoài xả ra không được cho nên bà hai khóc tức tưởi khóc hoài khóc sưng con mắt luôn bà hai lại tiếp tục đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục nữa rồi đó mà lúc này nó đổi hướng không phải là địa ngục chảo dầu sôi bởi vì nó không có nhảy cà tưng nữa mà ôm ôm câu nói của đứa con dâu ôm cái áo tràng cho nên bà hai lại đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó là địa ngục ôm cột đồng trái đỏ đó quý vị ơi xả ra không được nó ôm cái đó rồi nó thiêu nó đốt mình cho nên nó là địa ngục ôm cột đồng trái đỏ con kể câu chuyện bà hai đó nhưng mà nó giống mình dữ lắm quý vị ơi mình cũng đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục mỗi ngày mà tại mình không biết không thấy thôi nhờ học phật đức phật chỉ điểm cho chúng ta nhìn thấy đi để mình tự chuyển hóa bản thân mình đừng để cho phiền não sân giận nó thiêu đốt mình nghe quý vị đến khi mình giận lên là tam bành lục tặc luôn không còn bất kể gì phải quấy tốt xấu tội phước gì làm láng hết đến khi mà hồi tâm tỉnh giác rồi mới cúi đầu lại phật cho con sám hối đi mai mốt từ đây sắp tới thì con sẽ không bao giờ sân giận bực bội để tạo nghiệp nữa nhưng mà sám hối xong cái ngày mai tạo tiếp nữa quý vị ơi tội bao giờ tiêu nghiệp bao giờ trừ cho nên để chuyển hóa phiền não sân giận này đức phật khuyên chúng ta phải tu tập từ bi nhẫn nại ai chúng ta cũng yêu thương hết quý vị mà khi mình yêu thương rồi mình không bao giờ làm tổn hại ai hết Giả lại nhẫn đi quý vị Một câu nhịn chính câu lành Đó là ngạn ngữ của Việt Nam ta có câu Còn Đức Phật dạy Nhẫn là sức mạnh tối thượng Chính sức mạnh này sẽ giúp cho quý vị vượt qua mọi chướng ngại Và nhẫn chính là một sức mạnh để biến ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực Nhẫn cũng chính là yếu tố để cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng mài mòn cái nghiệp của mình đó quý vị Nhiều người nói nếu mà tôi nhịn thì tôi phải chịu nhục sao nhẫn nhục hai chữ đi đôi mà nhẫn là phải chịu nhục thà chết chứ không để ai làm nhục mình có nhiều khi mình nói vậy nha nhưng kính thưa quý Phật tử Hai chữ nhẫn nhục này đi đôi với nhau Không có ý nghĩa là nhẫn phải chịu nhục Mà ý nói rằng kẻ sĩ ở thế gian Thà chết không để cho ai làm nhục mình Người biết tu học Phật Pháp tin sâu nhân quả rồi Thì dù ai kia có làm nhục mình Mình vẫn nhẫn được Cho nên mới gọi là nhẫn nhục đó quý vị ơi Đừng nghĩ rằng ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc thầy trong ba cõi Là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ đường là thiên nhân chi đạo sư Tứ sanh chi từ phụ Đi đến đâu ai cũng quan nghênh chào đón Chào đón Ngài không phải vậy đâu quý vị Có những lúc Ngài gặp ngoại đạo phá hoại như kinh điển lịch sử từng ghi nhận lại Đức Thế Tôn đi vào thành thất thực Cái ông bà la môn đi theo sau Dùng những lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc Ngài Ngài làm thinh mà Không phản ứng gì cả Ông ta chửi hoài không phản ứng Ông đấm chặn đường lại hỏi này sao môn cù đàm Ông có điếc không Cái Đức Phật nói ta không có điếc Nếu ông không điếc tại sao ta chửi ông Ông không trả lời vậy Đức Phật mới hỏi này bà la môn Giả như hôm nay nhà ông có tiệc Ông mời khách đến nhà rồi ông đem phẩm vật ra ông tặng ông đãi cho người ta ông tặng cho người ta mà người khách đó không nhận phẩm vật đó ông làm gì ông bà la môn nói tôi tặng quà cho họ không nhận tôi lấy về đức phật mỉm cười và nói từ sáng giờ ông tặng tái gì tao không nhận đâu ông lấy về đi nhẹ nhàng ghê chưa quý vị chỉ là chúng ta không có thọ là không có khổ tại vì mình thọ chấp vào đó cho nên khổ lắm quý vị sao quý vị phật tử trong lúc mạnh khỏe mình không nghĩ đến lúc đau yếu lúc còn sống sao mình không nghĩ đến lúc chết nằm trên giường bệnh nằm trên giường bệnh hoặc trút hơi thở cuối cùng nó bức bách nó đau đớn lúc này ai chữa rủa mình còn sức đâu mà chống cự phải không quý vị hoặc là chút hơi thở cuối cùng rồi chôn xuống mộ mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng lau khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như xương tuyết Danh cao trỗi dù oanh oanh liệt liệt Như tầng thủy hoàng hay trụ kiệt còn chi Sở bá vương và tàu Tháo có ra gì Vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ Mạnh như quân bá hàng tính mưu tột độ Hỏi ngày nay các ông ấy còn chăng Giàu như thạch sùng như Dương Khải mấy ai, ai bằng Tử thần đến há đem cơm tiền ra thế mạng Nghĩ đến đó là quý vị buông xuống hết à ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc Hằng ngày quý vị thực hành tử công phu đi tử công phu có nghĩa là thực hành công phu dán chữ tử lên trán của mình nhớ nghĩ đến cái chết gần kề mà không hơn thua tranh đua phải quấy gì cả quý vị còn hơn thua phải quấy còn phiền não còn tạo nghiệp còn buông xuống hết à ai đối với ta như thế nào để nhân quả phán xử đi mà ta tin rằng nếu mà mình không gieo nhân sao mình gặp quả vậy vui vẻ mà trả nhẫn nại mà vượt qua thì quý vị sẽ có được một đời sống an lành bởi vì công năng của sự niệm Phật tu tập đó đã giúp cho quý vị chuyển hóa được phiền não sân giận quán thù và chính sân giận quán thù nó giống như là cái ngọn lửa nơi địa ngục nó thiêu nó quỷ mình và chính cái ngọn lửa sân giận quán thù đó nó thiêu đốt tất cả những công đức phước lành chúng ta gây tạo đốn củi ba năm lần quý vị nhưng có khi chúng ta để cho nó thiêu quỷ có một giờ thôi à cũng vì cái ngọn lửa sân giận mà ra mong sao toàn thể quý phật tử tu tập từ bi nhẫn nại ở trước mọi hoàn cảnh tinh hiểu nhân quả buông xuống hơn thua được mất để quý vị có đầy đủ năng lực vượt qua những chướng, chướng duyên nghịch cảnh của dòng đời kiến tạo niềm an vui hạnh phúc cho chính mình và lấy đó làm tư lương hành trang cho một chuyến đi về quý vị rồi người niệm Phật chúng ta cần phải chuyển hóa phiền não, si mê, tà kiến Sở dĩ chúng ta tham lam là bởi vì vô minh không hiểu thấu không nhìn thấu nếu chúng ta nhìn thấu rõ trên đời này có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu thân ta còn không thật đây thì con ta tài sản ta làm gì có mà tham luyến để làm gì phải không quý vị do gì bất giác vô minh nhận lầm thấy bậy giả mà mình cho là thật mình mới chấp cho nên tham muốn cũng do từ nơi si mê vô minh mà ra rồi sân giận cũng do gì vô minh tà kiến mà ra nếu như quý phật tử đây có đầy đủ trí tuệ nhìn thấu là chúng ta buông xuống rất dễ dàng quý vị nhưng làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được phiền não si mê tà kiến ấy vậy có hai điều kiện điều kiện thứ nhất là quý vị thân cận thiện tri thức gần gũi những bậc thầy lành những người bạn tốt thứ hai là thính văn pháp âm nghe học chánh pháp với hai điều kiện này sẽ giúp cho quý vị có được chánh tri, chánh kiến, hiểu biết đúng đắn, chân chánh Còn vô minh bất giác mê lầm đó quý vị Đau khổ phiền não vô vàng luôn Đức Phật nói Nguồn gốc của sanh tử luân hồi bởi do vô minh và ái dục đó Cho nên quý Phật tử muốn có được trí tuệ sáng suốt Thì quý vị cần thường xuyên gần gũi thiện tri thức nghe học chánh pháp Để mở cho mình có được con mắt trí tuệ đó Xin kể quý Phật tử nghe có một gia đình nọ Ba thế hệ cùng ở chung Cái ông cha, đứa con và đứa cháu nha Đều là đàn ông hết Bữa hôm nọ cái người ông á, thì ở nhà thường làm việc nội trợ Còn đứa con trai của ông á, thì đi ra đồng Còn đứa cháu nội của ông á, thì nó đi học Bữa đó là ngày trai ngày rằm Ông mới đưa hai đồng Ông mới kêu đứa cháu nội đó con à, đi ra ngoài tiệm mua cho ông đồng tương đồng trao bữa nay mình ăn chay nó cầm hai cái chén với hàng bạc nó đi đi năm lần 10 lượt 15 phút sau cái nó quay về nó nói nói ông nội ông nội nãy họ quên hỏi ông nội chén nào đựng tương chén nào đựng chao cái ông nói mày ngu quá đi cái chén nào mà đựng hỏng được sao mày ngu như bò vậy cái chén nào mà đựng hỏng được mày đi mau cho tao cái nó cầm hai cái chén nó đi đi đã đi xong rong dội nó dông rủi sau 15 phút sau về nó nó con quên hỏi ông nội đồng nào mua tương đồng nào mua chao hồi nãy nó hỏi cái chén nào đựng tương chén nào đựng chao giờ đồng nào mua tương đồng nào mua chao cái ông nói sao mày ngu dữ vậy mày ăn cái thứ gì mày mày ngu như bò vậy cái thằng cháu nội nó nghe ông nội nó mắng nó vậy cái nó mới nói ông nội ông nội có phải là bò ông sanh ra bò cha bò cha mới sanh ra bò cháu không ai sanh ra con ba con sanh ra con nếu con là con bò thì ba con cũng là con bò ai sanh ra ba con ông nội sanh ra ba con thì ông nội cũng là con bò nó suy diễn vậy ông nói này hổn với tao hả ông xách cây ông rượt ông đánh nó cái đứa con trai của ông đi đồng về thấy ông già mình rượt đánh con trai mình nóng ruột quá can can mà ông không không chịu ông quất lia lịa luôn can hoài không được cái ông con ông mới nói ông cứ đánh con tôi hoài tôi đập con ông cho mà coi à nha cái ông ta lấy tay thụi vào ngực mình tự lấy tay thụi vào ngực can hoài không được ông đánh con tôi tôi đánh con ông nè thụi vào ngực cái ông này ông chạy lại ông can ông thấy con ông tự thụi mình á cho nên ông chạy lại ông can can hoài không được ông nói mày đánh con tao tao thắt cổ cha mày nè ông nói xong cái ông vô ông lấy sợi dây dây thòng lọng á ông đút đầu vô ông nói mày đánh con tao nữa là tao tao thắt cổ cha mày đó nha ở ngoài kia thì cái ông con cứ thụi vào người cái ông cha nói tao nói không được là tao thắt cổ cha mày đó cái ông đúc đầu vô ngay cái thòng lọng thắt cổ ông chết quý vị trên đời này có ai ngu cỡ giống như gia đình ba người này không quý vị thằng nhỏ thì nó nói chén nào à, đựng tương chén nào đựng chao đồng nào mua tương đồng nào mua chao ngu cỡ đó đó ông nội nó mới nói nó mày ngu như bò cái nó suy diễn ra nó nói à, ai sanh ra nó nó là bò thì ai sanh ra nó ba nó cũng là bò ai sanh ra ba nó ông nội nó thì ông nội nó cũng là bò luôn ông nghe cái ông giận ông đập ông đánh nó rồi cái con ông can không được can không được nói ông đánh con tôi đã đập con ông nè rồi cái tự đập vào người rồi cái ông can hoài không được cái ông nói mày đập con tao tao thắt cổ cha mày rồi ông tự thắt cổ chết gia đình gì mà ngu dữ vậy nhưng mà có những lúc chúng ta là nhân vật đó đó tự mình làm khổ lấy nhau có đúng vậy không quý vị tự mình làm khổ lấy nhau à thí dụ như mình chửi rủa con mình nói đồ trâu đồ bò là mình chửi ai vậy chửi mình chứ chửi ai đây tại vì ai sanh ra nó chửi con chửi cháu mà nói vậy thì ai sanh ra nó mình sanh ra nó thì mình chửi nó trâu bò thì mình cũng vậy mà thôi phải không quý vị rồi có nhiều khi mình tự làm khổ bản thân mình chấp đó mà làm khổ bản thân mình Giống y như những nhân vật trong câu chuyện đó Cũng bởi do gì vô minh, si mê, ngu si, bất giác đó quý vị Hôm nay chúng ta có đủ duyên học Phật rồi Mở con mắt ra để nhìn cho thấu đi quý vị ơi Cuộc đời này chúng ta có duyên gặp nhau đây Thì quý vị nên nhớ không ngoài tứ duyên tương hồi Báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ đó quý vị Nếu mà đã có duyên rồi thì dù ân duyên hay oán duyên thì quý phật tử cũng vui vẻ mà trả nợ đừng dai thêm nữa quý vị ơi dai mắc nợ rồi trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả nó truy cập nó tìm đến nơi quý vị không trốn thoát đâu như có nhiều người á, gặp quan gia trái chủ nó theo báo đời đó quý vị nói tao mày làm quá tao trốn tao đi cái đứa con nó mới trả lời rằng bà trốn chỗ nào bà trốn đường trời không thoát khỏi tay tôi đâu nghe câu đó làm nhắc nhở mình nhân quả mình không có trốn được nhân quả nó truy cập nó tìm tới cho nên quý phật tử dè dặt đừng tạo thêm cái nhân xấu ác nữa người có trí tuệ tin hiểu sâu sắc thì người đó phải tin vào nhân và quả nghe quý vị để chuyển hóa si mê tà kiến chúng ta học Phật để nắm vững về nền giáo lý dân và quả đó mỗi người chúng ta đây gieo cái nhân nào thì sẽ gặt hái quả báo đó đó rồi có những trường hợp gì nào quý vị thí dụ nha quý Phật tử thiếu hiểu biết con nói thiếu hiểu biết thôi nhưng mà nếu nói ngu thì quý phật tử nói sao mà nói nặng dữ vậy nhưng mà mình thiếu sự hiểu biết đó quý vị thì người niệm phật thôi phát tâm niệm phật thôi mà thiếu hiểu biết cái gặp bệnh tật trong lúc tuổi về già bệnh tật phát hiện trên thân cái mất đi niềm tin đối với phật pháp mất đi niềm tin đối với nhân quả cái nói tu phật gì không có linh chút xíu nào hết trơn nếu mà phật linh sao mà tôi ăn chay tôi niệm phật mà phật không gia hộ cho tôi được mạnh khỏe mà để cho tôi đau bệnh như thế này trở lại quỷ bán tam bảo đó là kẻ si mê tà kiến đó quý vị giả như hiện đời ta gieo trồng cái nhân tốt lành mà ta gặp cái quả báo nó không vừa ý thì ta cũng hiểu rõ rằng cái quả bệnh tật đời này cuối đời mà mình gặp đây là do cái nhân trong đời quá khứ mình đã từng tạo tác sát sanh hại vật nó đã đủ duyên nó chín mùi nó trổ thành quả rồi còn hiện đời mình ăn chay mình niệm phật mới gieo trồng cái nhân giống như mới gieo trồng cái hạt giống mà mình đòi gặt hái liền đâu có được phải trải qua thời gian đủ duyên nữa quý vị ơi nhân quả nó thông cả ba đời cho nên chúng ta phải tin hiểu sâu sắc về nhân quả như thế chứ không thể nào vì nhìn nhân quả trong một hiện đời này mà nói rằng Phật không có linh nhân quả bị trục trặc rồi nhân quả không đúng rồi mất niềm tin cái người đó là si mê tà kiến đó nghe quý vị trường hợp nữa là có người khi bệnh tật rồi rồi cái mất niềm tin đối với nhân quả trong lúc bệnh bức ngặt quá cái nghe người ta chỉ sao nghe vậy ta suối bậy nghe theo luôn đó là ta nói thôi đi cầu cúng quỷ thần đi lên núi bà đó cái khấn giấy cúng con heo quay cho con hết bệnh về là hết à ta suối vậy đó nha cái về cũng khấn giấy rồi cái cúng con heo quay khấn giấy cái nó tạm nó bớt bệnh chút đi rồi cái tưởng rằng do thần linh gia hộ cho mình bớt bệnh cái làm thịt con con heo đem đi cúng giết vật để cúng tế thần linh để cầu sự bình an cho mình nhân quả có tương đồng hay không quý vị không vậy mà tại sao mình lại tin vậy cái này gọi là si mê tà kiến nè chúng ta phải tin vào nhân quả và quý vị phải hiểu rằng không ai có quyền năng ban phước cho mình ngoại trừ bản thân mình gieo trồng cái nhân thì mới có cái quả nếu quý vị tin vào quỷ thần ở bên ngoài thì các vị quỷ thần đó có thể giúp mình trong hiện đời đó mình cậu gì cho mình cái đó để dụ mình thôi nhưng mà khi mà mình tin mình mê theo rồi thì mình lạc hướng vào trong cái khu rừng tà kiến lạc hướng quý vị ơi cho nên thà chết nghe quý vị chứ không si mê nghe theo lời ngoại đạo thà chết chứ không bao giờ để mất đi niềm tin đối với Phật pháp đối với nhân quả quý vị phải giữ vẹn lòng tin trước sau sớm muộn cái thân này cũng phải chết không phải vì một chút bệnh tật mà đi cầu cúng chỗ này chỗ nọ chỗ kia xin cho con được hết bệnh để con cúng tế con trả con con trả ơn bằng cách trả lễ bằng cách con cầu con cúng không có ai có quyền năng ban phước cho mình đức phật đã từng tuyên bố ngài cũng không phải là thần linh thượng đế và ngài chỉ là một vị hướng đạo sư thôi à chỉ cho mình gieo trồng cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó cho nên quý phật tử nào mà từ trước đến nay mình học phật rồi mà niềm tin chưa được vững, chắc chưa có được chánh tính mà nó hơi bị lệch lợt đặng cái đau bệnh hoặc là gặp trường hợp gì khó khăn tai ương quặn quạ đến với mình mà cầu cúng đồng bóng quỷ thần dừng lại đi quý vị quý vị cầu những cái đó ban đầu nó dẫn cho mình ha làm vừa lòng mình sao nó quật mình đó sao nó quật trở lại mình đó mình không có đủ khả năng đâu cho nên quý phật tử phải tin sâu nhân quả học phật quy y phật không quy y thiên thần quỷ vật khi quý vị đã quay về nương tựa với Phật rồi thì không theo quỷ thần dù cho các vị đó chúng ta kính mà không có theo vì sao vậy các vị đó còn trong vòng tam giới sanh tử thì làm gì có đủ khả năng giúp cho mình giải thoát được mà theo phải không quý vị phải có đầy đủ chánh kiến chánh tính rồi còn si mê tà kiến ở phương diện nữa nè cũng niệm phật cũng ăn chay rồi cái ngọi nói rằng ăn chay không có sức khỏe rồi ăn thịt chúng sanh để có bồi dưỡng sức khỏe của mình rồi mai mốt mình sám hối mình ăn chay tu lại được đó chứ không phải sao Phật không có bắt buộc ai hết ăn chay ăn mặn đó là do quyền của các vị nhưng mà đâu quý vị nghĩ lại coi nếu mà bây giờ mình ăn thịt chúng sanh dai nợ máu xương của chúng sanh để bồi dưỡng cho cái thân mạng của mình để cầu được sống lâu sống khỏe sống tốt có đúng với nhân quả hay không dai bao thì trả cũng bao dai nợ máu xương xẹp trả bằng máu xương dai nợ bằng thịt thì trả bằng thịt thôi quý vị nhân quả nó là vậy đó rồi nếu mà kéo dài thêm có sức khỏe đi kéo dài sống thêm vài năm nữa rồi sao ai cũng phải chết hết quý vị không chết sớm thì chết muộn không chết trẻ thì chết già không chết bây giờ mai mốt cũng chết nhưng quan trọng chết trước và chết sau không có gì khác cả Khác nhau ở chỗ nào Sau khi chết chúng ta đi về đâu Quý vị phải chọn con đường đúng đắn để mình đi Và khi đã chọn con đường Tây Phương cực lạc rồi Thì quý vị nên nhớ Dùng cái miệng này để xưng danh hiệu Phật Nam Mô Di Đà Phật Có thể dùng cái miệng này để ăn thịt chúng sanh được không? Dùng cái miệng này Nam Mô Di Đà Phật Mà có thể dùng cái miệng này để chữa rủa mắng giết người Như thế có hợp tình hợp lý hay không? cho nên quý vị nội cái việc thôi từ nói cái khẩu của mình thôi cái miệng này thôi ăn chay niệm phật là cái căn bản đó ăn chay niệm phật là cái căn bản để giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh đó quý vị mà ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng phật vãng tây phương thôi quý vị nghĩ coi nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường thôi của tiền cất chứa dẫu đầy rương một cơn gió ác vô thường đến thần hất ra về trong vấn vương dầu ta quen biết đầy thiên hạ mấy kẻ quan hoài thấp nén hương của tiền vật chất đành bỏ ráo mình lẻ lôi đi nghiệp dẫn đường nhiều lắm trăm năm một kiếp người ai rồi cũng phải xẻ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tay miệng mỉm cười mong rằng quý phật tử có đầy đủ chánh kiến có đầy đủ chánh tính chuyển hóa si mê tà kiến nha quý vị phải nhìn nhận đúng về mặt nhân quả đó dù bỏ thân mạng này chết nhưng mà không có bỏ đạo quý vị thân tuy có chết nhưng mà không có mất mát gì đâu trả nó về đất nước gió lửa trả nó về với bản thể mà thôi bỏ cái áo cũ lấy cái áo mới bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới ở ai cũng vậy thôi nhưng mà phải bỏ cái thân duyên sinh giả hợp tứ đại vô thường này phải đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh bỏ nơi cái nhà nhà tạm này là cõi ta bà này phải về tây phương cực lạc để sống một đời sống sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc ban chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời phải về đó chứ đừng bỏ cái thân người rồi đổi lấy cái thân mang lông đội sừng cái đó là đáng tiếc nha quý vị mong sao quý phật tử niệm phật phải chuyển hóa các thứ phiền não vì chính các thứ phiền não tham sân si một điểm tham nó đưa mình vào trong cảnh giới ngạ quỷ Một điểm sân nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục Si mê tà kiến nó đưa mình vào trong cảnh giới bàn xanh muốn thoát khỏi cảnh giới của ba đường địa ngục ngạo quỷ xuất sanh muốn vãng sanh về tây phương cực lạc thì quý vị người niệm phật phải chuyển hóa phiền não tham sân và si tham sân si dứt rồi thì ba đường ác đóng lại quý vị mà lúc này quý vị không tham không sân không si thì đó là gì là niết bàn niết là vô bàn là tham niết bàn là vô tham niết là vô bàn là sân niết bàn là vô sân niết là vô bàn là si niết bàn là vô si niết bàn là một cảnh giới tịch tịnh vắng lặng nơi đó không có tham sân và si chúng ta niệm phật mà tham sân si còn mà muốn được giải thoát vãng sanh thì đó là một điều rất khó thưa quý vị Mong sao quý Phật tử hiểu rõ về mặt nhân quả ở chỗ này Phát lòng niệm Phật chuyển hóa tham sân si phiền não Và khi chuyển hóa được tham sân si phiền não rồi Đóng lại ba đường ác Không có rơi vào đó đâu đừng sợ nữa quý vị Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông xuống hết Tự tư tự lợi buông xuống Sân giận quán phù buông xuống Si mê tà kiến buông xuống Nhất tâm niệm Phật đời sống hiện tại Tâm tịnh trí sáng Thân tâm thường an lạc Phước huệ được trang nghiêm Sở nguyện tùy tâm và sở cầu sẽ được như ý Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đây Có được bát nhã thánh trí Để hiểu rõ được cái đạo lý này nhất tâm niệm Phật chuyển hóa phiền não tham sân si và nơi cảnh giới cực lạc ở ba bậc đó là thượng ở ba bậc đó là bậc thượng bậc trung và bậc hạ lại chia ra làm chính phẩm thì nơi chính phẩm và ba bậc đó có tên của các vị nha thân tuy ở tại ta bà khổ tâm hướng liên bang quyết định về ta bà nào phải cố quê nhất tâm niệm phật đồng về lạc bang trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem tâm đức